Em là Sơn Tài Xỉu và cơ sở em ở bến xe miền Tây. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu camera wifi này. Đây, đây là cái nắp camera wifi. Các bạn nhìn này. Đó, rất đẹp luôn. Đây, mỏng đẹp. Các nhá, em khẳng định nắp nhà em mỏng đẹp luôn. Khi đi chơi mình chỉ cần cầm được cái nắp này vào, sòng sới chơi thôi là coi như mình đã nắm chắc được ở trong tay phần thắng về mình rồi hột và đĩa này hoàn toàn là hột đĩa chợ đây đây là cái màn hình cảm ứng điện thoại camera để cho các bác nhìn tức là khi mà mình vào chơi ấy thì cái màn hình này sẽ nhìn được hết tất cả những cái hột ở bên trong của bộ đồ chơi nắp tài xỉu camera wifi này đây đây là cái cục 4G khi đi chơi mình chỉ cần cắm cái cục 4G này vào cái máy cảm ứng này thôi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 5 4 cái hột kia thì nó hơi bị khuất một tí đây 5 4 đó anh nhìn rõ không ạ đây 3 5 2 3 5 2 đó 3 5 2 chuẩn không ạ đây bốn ba năm có nhìn rõ không ạ đây bốn ba năm được chưa ạ hai bốn bốn hai bốn bốn đúng chưa ạ bốn bốn hai tiếp này bốn bốn hai đúng không ạ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 vẫn có thể chơi vẫn có thể báo cho các bác được cái độ xa của nó là cả nghìn cây số nha các bác nhá và ngày trước thì mình dùng cái nắp mà mình hay sạc bằng sạc kim nên sẽ bất tiện nhưng mà với cái bộ này thì không các bác sẽ có sạc bệ đây sạc của nó này các bác này rất là tiện lợi kể cả các bác đi chơi ở rừng ở đồi hay ở ngoài đồng ngoài ruộng mình vẫn có thể sạc nắp mà không sợ bị hết pin các bác chỉ cần chuẩn bị một cái cục sạc à, điện thôi